Lean Body, nét đẹp bất tử theo thời gian, trường tồn cùng năm tháng. Niềm kiêu hãnh của streamer danh nhân bụng sáu muối Di Nguyễn Luxury Home Gym À, chào mừng các bạn đến với Home Sim của Di Nguyễn Chắc các bạn không lạ cái Home Sim này đúng không ạ? Cái Home Sim này đã từng quay những cái dự án video Home Sim Couple Workout trước dịch nha các bạn Và những video đó cũng là tạo ra những cái làn sóng à, tranh luận nảy lửa trên mạng xã hội nha các bạn Thì ngày hôm nay Di Nguyễn đứng trên cái Home Sim của mình đã hoàn thiện được cái bộ chữ một duy nhất đời gym Hồi lúc trước cũng có rồi nhưng mà nó hơi xấu mình không dám quay nha các bạn Đây đây là home gym Di Nguyễn Một chữ nhất đời gym Phiên bản quận 7 nha các bạn Vậy thì một chữ nhất đời gym được khắc họa trong cái gì? Nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công Còn thêm một câu nữa nhưng mà này hết chỗ rồi nha các bạn Đó nè các bạn thấy không? Body, danh vọng, thành công Để được có, có cái home gym này thì bạn phải có cái thành công cái đây Đây là cái luxury home gym Chứ không phải home gym thường bán ngoài chợ Không phải Luxury này dành cho người có đẳng cấp, có tiền Đó là đối tượng mà Duy Nguyễn hướng đến video Chứ không phải là hướng đến những cái bạn đang ngửa tay xin tiền phụ huynh mà buông lời cái đắng nha các bạn Hai cái đối tượng nó hoàn toàn khác nhau Đó Và đây là thể hiện cho cái nhất body, nhất danh vọng, nhất thành công đấy các bạn Nhìn tướng này có body không bạn? Thấy không? Nhìn mặt cái bộ com lê này có danh vọng chưa? Mà như vậy là thành công chưa? tức là cái bức tranh này á, là Duy Nguyễn đã để trong đầu mình từ rất lâu rồi từ lúc mà chưa có con này với con này chưa xong đó bạn để mô hình rồi đó mà xong rồi thằng này nè nó thành hình thiệt mà thằng này chưa có hình để mô hình nhưng mà cái mô hình nó cũng đẹp nên để luôn mai mốt nó sẽ có một phiên bản à, hình khác thôi chứ không in ra giống vậy nữa nha bạn nhà thiệt đó thì à, xin trân trọng giới thiệu bạn vậy và đây là cái dàn gỗ tiêu âm nha các bạn nên mà thấy âm thanh ở trong cái trong cái phòng này tương đối nó rất là tốt rất là tốt đây và home gym của tôi nhưng mà ngày hôm nay có gì để nói đó là dự án lean body home gym bữa nay một mình Duy Nguyễn độc tấu thôi với thêm một MPT thôi gái gú bỏ qua bên đó tức là cái home gym này các bạn mua về á nó sẽ có rất là nhiều cái mục đích để các bạn sử dụng cho gia đình cho con cái cho vợ chồng cho người thân cho đối tác hay là cho bản thân một cái một cái người tập gym à, rất là mạnh mẽ rất là đẳng cấp rồi vẫn có thể sử dụng mắt UT và lean body tất nhiên mắc OT là một cái dự án quyền hội của Dương Nguyễn rồi mà Dương Nguyễn không không không, không có thời gian để làm thêm mắc OT trên này nhưng mà bạn thông qua cái giáo án Lean Body của Dương Nguyễn thì bạn sẽ nhìn được là à cái phòng home gym của ông Dương Nguyễn này được tập cả mắc OT vậy thì những ai được vào đây những người bạn của Dương Nguyễn cơm và phở rồi à, hoặc là những cái à, à khách hàng VIP VIP membership thuê gói BT sẽ được vô đây tập còn khách hàng membership bình thường không được vô khu này nha các bạn đó xin trân trọng giới thiệu vậy do ngày hôm nay Lean Body ngày đầu tiên là gì thật ra qua mới tập chân đau quá mới tập chân đau quá đau luôn cái lưng không nên ngày hôm nay mình sẽ chuyển qua lịch ngược chút xíu Lean Body tay trước và bụng nha các bạn Lean Body tay trước và bụng mời các bạn theo dõi ok rồi bây giờ là chúng ta sẽ khởi động nha cây không năm mười mười lăm hai mươi tập thiệt hai lông chết bỏ vậy thôi một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười lên là năm kg mỗi bên à. À. đây là EVP 3D uống hết cái khởi động xong nha xong rồi tới kem nha kem hai muỗng nha xong rồi tới uh, à, chất hai muỗng nha chơi đừng có đừng có keo mấy bạn tập tạ mấy bạn keo á thì thì cơ bắp mà nó keo lại Woo! ok quan sát quanh kia quanh Trời này cái hát nha bạn cây cái hát cuốn tạo hình búa tập tay lực lắm Rồi bây giờ Duy sẽ tập uh, cuốn tay trước trên cái máy uh, Apollo 7000 nha các bạn 74 luôn 74 nhưng phải 7000 lộn Đó, cái này tập rất là xịn sò Đây là một bài tập đặc biệt, không có chỗ nào có hết á Hey!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 đó hai muỗng là một lần lần nói chung là cách à, nạp đầu tiên của Duy cứ là là 50 gram 60 gram 50 gram 60 gram vậy đó bất kể đầu tiên gì đó. buồn chưa để bên đây mình mới uống có bốn lần rồi hai mấy người kia uống hết trơn nó nó nó, nó trên video thì nó xiên xiên nó dọn dọn thôi các bạn chứ nó bào sức ghê đó mọi người còn à, cái bao tay mình để cái cái dây quấn của tay mình để trong ủa dây kéo lưng mình để trong đó đó mình để sao giờ nó còn cộng rồi hiểu không rồi nói chung là các bạn cứ mua home gym của Duy Nguyễn về các bạn tập nha rồi xong là phục hồi cho tốt là cả như ngon lành nè đi ra đường là ta kêu mình đại gia nha các bạn đây quầy lễ tân của Thor Gym quận 7 các bạn nhìn thấy nó giống như Bình Tân không nó mang một cái phản phất của Bình Tân mà nó rộng hơn Bình Tân nó xoan hơn Bình Tân và nó đẹp hơn Bình Tân đáng lẽ là quay cái này buổi buổi trưa là đẹp lắm mà mà mấy cái này nó xào trẻ sao giờ thành buổi tối luôn rồi nên có thể ánh sáng nó sập xuống tí nha rồi vô 100% nha bạn anh em ơi vô 100% nha nhậu online nha nhậu online với kim chúa nha các bạn vô 100% rồi mình kết thúc video luôn nha hẹn gặp lại bạn trong, trong trình tập luyện tiếp theo này nó có cớm bạn nó có cớm loại này có cớm đây mà em mà uống trăm phần trăm tôi nè nó có cớm nè nó khi bạn pha vô này nó kia không, không phải quảng cáo mà ha nè buriti nó là gì tinh khiết nhất phục hồi tốt nhất hấp thu nhanh nhất nói chung xịn nhất và mắc nhất rồi bye bye mọi người